cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con Những câu ca dao tuyệt diệu này Như những viên ngọc quý của kho tàng văn hóa Việt Nam Lấp lánh những lời ca ngợi công đức sinh thành sáng ngời những lời nhắc nhở bổn phận làm con của con người muôn thuở khắp nơi. Mười ca khúc nhỏ của tác giả Francisco được hát lên ở đây, chỉ mong vang vọng được ít nhiều giáo huấn của tổ tiên và mong gợi lên được phần nào chữ hiếu Á Đông trong ánh sáng đức tin của người Kitô hữu. Nguyện xin Thiên Chúa luôn thương ban những bông hồng phúc lành cho cha mẹ của chúng con. Xin hướng dẫn những người làm con trong các gia đình và cho trong buôn mái nhà luôn ngân vang tiếng ca hạnh phúc êm đềm. Chúa ý chúc lành cho đời cha mẹ của